xin chào tất cả mọi người hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho một người một cái dòng sản phẩm song lập nhỏ tại dự án Zai River County One thuộc dự án Zai Gate Nhà Bè thì à, với cái diện tích của cái căn này là 9,5 x 17 được thiết kế dạng như là song lập hai căn thành một căn à, bên hông là có sân vườn nên là cảm giác rất là thoáng và nhìn rất là nhà, phong cách một phong cách rất là lạ và theo cái kiểu à, à, chuẩn của châu Âu thì à, với tổng diện tích đất là 162 mét vuông và diện tích sàn là 200 đến 220 mét vuông một à, căn biệt thự à, song lập với diện tích là 9,5 thì cái diện tích xây dựng của cái căn biệt thự là 7m2 và 2m3 là mình chừa sân vườn bên hông thì hai căn mình sẽ xây liền nhau một bên nó nó trở thành một cặp biệt thự song lập và bên hông thì có sân vườn cách xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng và áp mái thì à, ở tầng trệt thì à, quý anh chị có thể là trở, bố trí trở thành một cái bãi đậu xe đậu chỗ đậu xe hơi lối à, đi vào à, trồng hoa đi vào căn nhà à, phòng phòng à, tiếp khách phòng ăn và phía sau là sân vườn sau đó à, di chuyển từ cầu thang đi lên thì tầng trệt ta, tầng 1 sẽ bố trí thành hai phòng ngủ và một phòng à, gọi là sinh hoạt chung và trên tầng thứ ba thứ hai thì mình sẽ bố trí thành hai phòng ngủ và trên cùng là áp mái và sân thượng rồi cái dòng biệt thự à, song lập thứ hai là diện tích là 10 x 20 thì à, dòng biệt thự song lập 10 20 này là có khoảng 76 à, căn trên là 359 căn của phân khu đầu tiên của dự án dây dây gai nhà bè đó là dây River Country One thì à, với cái dòng biệt thự song lập này thì gần như là hút khách rất là nhiều và được khách hàng mua bán chuyển nhượng khá sôi động với cái cách à, thiết kế rất là đẹp à, chiều ngang là 10 và xây dựng là ngang khoảng là 8 và bên hông mỗi bên là chừa 2m 2m đến 2m2 thì à, cũng tương tự như những căn khác thì mình có thể là à, bố trí sân vườn phía trước à, một đỗ ô tô một phòng khách à, rồi sau đó phòng ăn và phòng bếp và có à, nhà vệ sinh nơi tầng trệt à, đo, khi mà di chuyển lên tầng 1 thì à, thiết kế à, hai phòng à, một và hai phòng ngủ một phòng là master bedroom và một phòng à, hai phòng bedroom nhỏ nữa thì ở đây đối với căn nhà này thiết kế gần như là 4 đến 5 phòng ngủ rất là tiện lợi cho một cái à, đại gia đình khoảng 2 đến 3 thế hệ và tầng trên cùng là áp mái thì sẽ chứa những cái à, thông số à, những cái hộp kỹ thuật à, và những cái bồn nước nóng lạnh ở trên này à, một cái cách à, thiết kế rất là đẹp và kết hợp những cái không gian cực kỳ xanh mát tại dự án Zai River Country One thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ hot tại à, khu đô thị GS Nhà Bè mà mà khuyến cứu khách hàng à, đa đã và đang lựa chọn và hiện tại à, đối với cái dự án này thì à, đầu 2023 thì à, quý khách hàng được nhận nhà và vào ở là những cái cư dân đầu tiên tại cái dự án 350 à, hecta của dự án GS Hàn Quốc này nha